hello anh em đã đến với cơ sở của Lộc Phát Tài Thì hôm nay Lộc Phát Tài xin gửi tới anh em về những bộ sản phẩm tài xỉu bịp của năm 2020 Đó, vì nói với tài, tài xỉu bịp á thì có hai loại để mà anh em chơi Thứ nhất là tài xỉu không tan Thứ hai là tài xỉu có tan Đó, thì tài xỉu không tan là tài xỉu như thế nào? Tài xỉu không tan có nghĩa là hột không hột sang chánh nè, dĩa sang chánh và nắp sang chánh nhưng làm cách nào để anh em biết được trong chén của người ta có cái gì đó là tài xỉu có tan còn tài xỉu có tan có nghĩa là người ta lòn nắp vào lòn được hộp vào và lòn được dĩa vào gọi là tài xỉu có tan là những cái bộ đó sẽ không bao trẻ bất cứ một sản phẩm nào hết đúng không ạ à? nhưng bây giờ bên cơ sở cường có một cái sản phẩm rất cực kỳ là mới đó là máy báo mặt hộp tài xỉu 2020 đó thì cái máy đó là trên màn hình mọi người đây đây là những dòng sản máy sản phẩm của máy báo hụt tài xỉu không tan đó thì nó sẽ báo theo mặt chứ không phân nó không phân ra được là tài hay xỉu nó báo mặt thôi anh em nha nó chỉ báo cái mặt của hột tài xỉu thôi ví dụ như là hột tài xỉu có 6 mặt thì nó báo 6 mặt này thôi chứ không thể mà nó báo là cái đó cái tài hay là cái đó xỉu anh em nên nhớ một điều đó nha thì à, bên mình còn cung cấp những hạt đấu trường C1 đó hột C1 là như thế nào hột C1 nghĩa là bao anh em trẻ hột bao anh em thử đèn thử nước muối thử 500 đó nói chung là hộp sơ một là một lắc là một tài một xỉu một tài một xỉu là đều luôn đó cung cấp những cái nắp cho anh em những cái máy móc cho anh em thì bây giờ hôm nay mình giới thiệu tới anh em đó là cái máy báo máy báo mặt hộp tài xỉu mới nhất 2020 này thì để chứng tỏ cho anh em xem thì bây giờ mình sẽ bật lên và chơi và anh em vào sòng anh em cầm đúng cái máy này thôi nha anh em cầm cái máy nào đi bất cứ sòng nào anh em vẫn chơi được đó nha anh em chứ không kể cả người ta chơi công chuyện với anh em luôn máy vẫn có thể bắt được và nhận biết được là nó ra mặt gì đó dành cho anh em đánh những cái sòng lớn sòng nhỏ nhưng tiền nào của nấy nha anh em anh em phải đầu tư đó thì mới có cái máy này máy này cực kỳ hiếm ở trên thị trường chứ không phải là ai cũng có ai cũng sở hữu được cái món này đâu nha anh em giá thành nó cũng cao đấy chứ không phải thấp đâu nha anh em tầm 4x trở lên thôi chứ không có cái giá nào dưới 1x hay là 2x đâu nha anh em 1x 2x là chỉ về chỉ chơi dục sò rác thôi chứ không chơi được đâu đó riêng cơ sở mình giá 4x anh em liên hệ số điện thoại 0786 01124 0786 04124 để được báo giá và được tư vấn cho anh em rồi bây giờ mình sẽ test và thử luôn cho anh em nha bây giờ hiện tại là 123 đúng không ạ nhất nhị tam bây giờ mình sẽ lắc cho anh em máy báo hai nhịp hai nhịp bây giờ trong này nó sẽ có là lục bây giờ lục tài hay lục gì không biết bao ba bốn nhịp máy báo ba bốn nhịp lục tài nhiều gì không biết nhưng bây giờ hiện tại máy báo đang hiện tại là hiện tại hiển thị trong này là có lục thì bây giờ mình sẽ là quýnh lục tài hay lục xỉu tùy anh em nha máy báo có lục đó dở nè lục hai nhất đúng không ạ à? máy báo có lục đó anh em tiếp tục máy báo tiếp tục lại có lục đó thì bây giờ anh em quýnh lục tài hay lục xỉu tùy anh em nha máy báo có lục đó thì theo mình mình sẽ quýnh lục tài đó mình sẽ tắt tay quýnh lục tài đó nhớ lục tài ăn đủ nha anh em đó máy báo có lục này tiếp tục máy báo 5 nhịp 5 nhịp nó sẽ có ngủ nha anh em bây giờ ngủ ngủ tài thì không biết bây giờ mình sẽ quýnh là ngủ tài thì thường thường là ngủ với lục là quýnh tài thôi đúng không em thì theo bản năng của mình sẽ quýnh về tài bây giờ mình sẽ quýnh là ngủ tài nha anh em dạ ngủ tài ăn đủ đó hai chén nha anh em máy báo 6 nhịp đó hiện tại 6 nhịp nó sẽ là lục đó lục lục là lục tài hay lục ngũ tiền lục tài lục tài xỉu hay tài tiền em nhưng mà lục thì thường thường là quýnh lục tài nha anh em đó thì mình sẽ quýnh lục tài lục tài nha anh em ăn đủ nha đó chén thứ tư mình sẽ sóc cho anh em đúng 10 chén thì xem thử là máy nó báo như thế nào đó bây giờ mình nó bắn báo là nhị lục đó nhị lục thì bây giờ nhị lục thì 8 à, nút rồi nhị lục tài thôi đó 8 nút thì quýnh lại nhị lục tài thôi anh em còn à, nó ra cái, cái xỉu cái nhất thì thua phản nhị lục tài ăn đủ đúng không anh em chán thứ sáu máy báo 5 nhịp đó 5 nhịp thì giờ nó là ngũ lục đó mình sẽ quýnh là ngũ lục tài nha anh em 5 nhịp mình sẽ quýnh ngũ lục tài cái chén thứ sáu rồi nha anh em bảo luôn đó bảo thì mình đang ngủ thôi thua tài thua lục đúng anh em à mình ăn mình ăn cái ngủ thôi mình đặt cái ngủ mà ngủ lục tài thì mình ngủ lục tài mình muốn ngủ lục tài thì mình thua của tài với thua lục còn ăn ăn cái ngủ nha anh em giải thứ bảy nha anh em máy báo trong này là sẽ có tam ba nhịp tam nha anh em thì tam bây giờ mình quýnh là tam tam tài hay tam xỉu tùy anh em nhưng máy đang báo tam và báo lục đó máy báo tam và báo lục đó hiện tại máy báo hai mặt nha tam lục tam lục thì quấn tam lục tài hay tam lục xỉu thì anh em nhưng mà tam lục thì quấn lục tam lục tài là chắc rồi đó dở đúng anh em tao lục tài đó chén thứ 8 chén này máy báo tứ tứ nhất đúng anh em ạ à. máy báo tứ nhất thì bây giờ quấn tứ nhất xỉu tùy anh em tứ nhất xỉu hay tứ tài mình sẽ quấn tứ nhất xỉu tứ nhất xỉu ăn đủ cho anh em đó chén thứ chín chén chính thì theo máy thì dòng tua nó báo dòng tua này thì bây giờ mình không đánh được cái ca nào hết máy đang báo dòng tua báo loạn thì bây giờ mình bỏ đúng không anh em mình đánh thì sẽ bỏ tại vì mình cái chén này mình không đoán được cái gì hết thì mình bỏ nha anh em bỏ nè đúng không mình sẽ bỏ máy đang báo loạn nè anh em đó thì đôi khi chạy nhiều quá máy móc mà nó phải có báo loạn một tí đúng không anh em chín cây rồi chín cây liên tiếp cho phải đơn giản đâu anh em đó đâu phải đơn giản mà vào xong mà anh em cầm cái máy này mà anh ăn chín cây liền đâu đúng không anh em thấy nó chớp 5 lần không 5 lần thì trong này sẽ có ngủ nha anh em thì bây giờ mình quýnh ngủ lục tài thôi 5 lần thì quýnh ngủ lục tài đó một ăn đủ hai chúng ta ăn một con ngủ hoặc một con lục dở dạ. ngủ lục tài ăn đủ hết nha anh em đó thì anh em thấy không máy báo 5 nhịp có nghĩa là ngủ lục tài anh em không chơi nữa anh em tắt thôi đó thì anh em xem video thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Lộc Phát Tài và đồng thời Lộc Phát Tài sẽ báo giá cho anh em liên hệ tới hai số điện thoại 0786 01124 và 0786 04124 để được Lộc tư vấn cho anh em rồi chúc anh em xin chào anh em nha